I'm 39 năm rồi em Thời má của chị bán rồi Hôm nay Ruti Chip muốn lan tỏa đến mọi người sự ngon ngất ngây của món bún kèn là đối thủ của món bún quậy. Ngay trên đường 30 tháng 4 bạn sẽ bắt gặp quán bún kèn út lượm. Quán này khá là nổi tiếng với người dân địa phương vì đã bán lâu đời, chỉ bán từ 6 đến 10 giờ sáng nên các bạn nhớ đến sớm nha. Mới bước vào quán thấy nồi nước dùng là chảy nước miếng rồi, nước có độ sánh của nước cốt dừa, màu đỏ của hạt curry và thêm cá nhồng được xay nhuyễn tổng thể tạo nên một nồi nước dùng vừa bắt mắt mà vừa thơm nữa chứ. Nhưng để ăn rồi mới biết có ngon hay không. À mà mỗi tô bún sẽ có những gì ở trong này vậy cô? Có đủ đu đủ vào dưa leo giá về pha chế là nước mắm chua ngọt còn cái hũ nước cốt dừa này là ai muốn ăn thì tăng thêm độ béo nữa thôi ok cô cho con ba tô luôn thơm ngon mời bạn ăn nha tôi đây không chờ bạn nữa giờ tôi ăn liền đầu tiên là bỏ miếng ớt này trộn đều lên hơi lạ miệng đó cảm giác đầu tiên là sẽ có vị ngọt của nước cốt dừa hòa quyện với vị thơm của nước mắm được làm sẵn bún tươi ăn kèm với đu đủ và dưa leo được bào sợi thêm rau thơm ta nói vừa giòn vừa mát điểm nhấn của món này là nước sốt cá biển được băm nhuyễn gắp một đũa đưa vào miệng là mọi thứ hòa tan với nhau À mà những bạn không thích ăn ngọt thì nên cân nhắc nha Giá cả thì cũng khá bình dân chỉ 30 cành một tô Buổi sáng mà đến đây gọi một tô bún kèn Thêm một ly sữa đậu nành là nạp đủ năng lượng cho một ngày dài khám phá Phú Quốc rồi Bún kèn hay bún quậy nếu mà so sánh giữa giữa có món bún kèn với món bún quậy thì anh cảm thấy là hai món bún nó như thế nào anh à, thích cái nào hai món này đều khá là ngon nhưng mà anh thích ăn phở hơn vâng <laughs> Có thể vị của bún kèn sẽ kén khách du lịch hơn là vị của bún quậy, nhưng mỗi món đều có hương vị đặc trưng và ngon theo cách riêng của nó. Đến Phú Quốc thì ít nhất một lần nên thử nha.